nhất thiết Phật tôn Pháp chư Bồ Tát Vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thân hiền Duyên khởi à, quang minh đài xứng tinh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề tâm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 và cõi chẳng ai bằng người thầy dạy khắp trời người ơi cha lành chúng bốn loài ơi quy y trọn một na niệm mới dứt à, na sạch nghiệp mà ba kỳ ơi à. xứng à, dương cùng tán tháng ơi ức kiếp mà không cùng tận Phật là chúng sinh tính thường giống lòng người đạo cảm thông không thể nghĩ bàn người người để châu vi đạo cha Phật bảo hào quang sáng người ơi trước bảo tòa thân con anh hiền ơi cúi đầu xin thế định lễ a nam mô tần hư a không a biến pháp ma giới quá hiền vì a lai thập mà phương a chư phật tôn a pháp ma hiền thánh tăng thượng chủ tam bảo chỉ tâm mà định lễ nam mô sa bà giáo chủ điều ngựa bổn sư thích ca mâu ni phật đương lai hà sinh di lạc tôn phật na đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp ma chưa tôn bồ tán linh sơn hội thượng phật bồ tát tâm ma định a lễ ơi a à, nam mô tây a phương a à, giáo a chủ a cực à, lạc thế a giới a đại từ a đại a bi a a di đà phật na đại bi quán na thế âm ma bồ tát na đại thế chí bồ tát na đại nguyện địa tạng phương bồ tát na thanh tịnh đại hải chúng bồ tát chỉ tâm mà định nhà lễ ơi nam mô đông phương giáo chủ tiêu tài diên thọ dược sư liêu ly quang vương phật nài quang biến chiếu bồ tát nguyệt quang biến chiếu bồ tát thanh tình đại hải nhất na thiết na thánh chúng ngộ của bậc đại nhân na là người đệ tử phật ngày đêm nên trí tâm mà nhớ nghĩ và tư duy à, về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân điều giác ngộ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 thêm tội ác Bồ Tát không như vậy thường nhớ đến tri tục vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp điều giác ngộ thứ tư lười biếng phải xa đọa nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác chiết phục cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới đều giác ngộ thứ năm mà ngu si phải sinh tử nên bồ tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn hơn cho tất cả điều giác ngộ thứ sáu nghèo khổ ai oán hơn thường kết nhiều duyên ác Bồ Tát hành bố thí bình đẳng với oán thần không nhớ đến lỗi cũ không ghét bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm dục là tai hòa thân dâu ở cõi tục nhưng không nhiễm dục lạc thường nhớ nghĩ ba y bình bát và pháp khí chi nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch thực hành hành thánh tình từ bi với tất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 rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sinh cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh nhà biết được sinh tử khổ xa lìa năm món dục tu tâm theo thánh đạo nếu người đệ tử phật tư duy tám điều này xa ở trong môi niệm diệt được vô lượng tội thắng tiến đến bồ đề mau thành tiểu chính giác xuất hắn đường sinh tử thường an trú tịnh nhớ lạc chi a tâm a định a lễ ơi a à, để nhất na đầu đà tôn na giá đại à, a ca diệp chỉ tâm mà định a lễ ơi a à, để nhất à, na trí a tuệ a à, tôn na giả xá lời a phật chỉ tâm ma định a lễ ơi a à, để a nhất na thần na à, thông a tôn na giả mục a kiêu a chỉ á tâm mà định nhà lễ ơi à để nhất na đà văn tôn giả chỉ á tâm mà định a lễ ơi a đề nhất na chỉ a giới a tôn a giả yêu a ba lý chỉ á tâm mà định nhà lễ ơi à để à nhất á giải á không á tôn á giả tu á bồ chỉ á tâm mà định nhà lễ ơi để nhất na thuyết na pháp ma tôn na giả phú lâu na chỉ á tâm mà định á lễ ơi á để á nhất na luận na nghị tôn na giả ca chiến na diễn chí á tâm mà định nhà lễ ơi à đệ nhất na thiên na nhãn na tôn na già a nổ a lâu chí á tâm mà định nhà lễ ơi à để nhất na mật na hành tôn na giả la hồn chỉ á tâm mà đỉnh nhà lễ người tổ xưa chúc lâm mà đại đầu chỉ tâm mà định nhà lễ ơi à tổ xưa pháp loạn. chỉ tâm mà định nhà lễ huyền hào quang chỉ á tâm ma định nha lễ ơi á tổ xưa tuệ á bích nha phổ giác chỉ tâm định lễ ơi à, tất na cả chư a vị tôn na giả tổ sư à, não phiền liệt trướng nguyện xin sám hối từ đây để tự thấy mình nông nổi con đường chính niệm làm sao chất chứa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm tư buồn chán mang đầy dặn lo âu vì không hiểu được kẻ khác cho nên hơn dần oán kiều lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau chia cách hố kia càng rộng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi kết dài lâu nay con hướng về tam bảo ăn năn khẩn thiết cúi đầu đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui nhưng vì chưa biết tươi đồng hạt lành không mọc tốt tươi cứ để khổ đau tràn lớn làm cho đen tối cuộc đời quen lối bo hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm tư vẫn về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai quấn quẩn trong vòng buồn dần xem thường bạo vận trong tay giày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sâu khổ miệt mài giờ đây trầm sông bão điền còn nguyện sám hồi đổi thay đệ tử tâm thanh quý hưởng hướng về chư phật mười phương cùng với các vị bồ tát thanh văn duyên giác thành hiền cúi đầu cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỗi triền miên xin lấy cam lô tình thủy tươi lên dập tắt não phiền xin lấy con thuyền chính pháp đưa con vượt nẻo oán khiên xin nguyện sống đời tình thực học theo đạo lý chân truyền thực tập đủ kỳ hơi thơ sống đời tranh niệm tính chuyên đệ tử diên nguyên trở lại sống trong hiện tại nhiễm màu vườn tâm ươm hạt dòng tốt vốn trong hiểu biết thương yêu xin nguyện học phép quan chiếu tập nhìn tập hiểu thật sâu thay đưa từ tinh các pháp thoát ngoài sinh từ trần lao nguyện học nói lời ai ngữ thương yêu chăm sóc sầm chiều đêm buồn người tới mỏi neo giúp người với nỗi sâu đau đến đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn dày sâu tin thành tấm hương một nén đại sen con nguyện hối đầu nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiễm màu nguyện xin xuyên cần tu tập vun tròn đạo quả về sâu nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối chư phật nam mô cầu sám hối phật đệ tử chúng con tuy thuần tu tập mười nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là kinh lễ chư phật hai là xứng tán như lai ba là dòng tu cúng dường bốn là sám mối nghiệp chướng năm là tùy công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 sớm nương tựa về nơi chân pháp tu hành mà được giải thoát khắp ma nguyện à, phước ban tất cả đức độ quần sinh phật pháp thịnh hưng tam độ dứt na sạch nhà nam ma mô phật na à, bổn na à, sư à, thích nha ca mâu ni Công phu công đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khám pháp giới các chúng sinh nhà thầy đều thể nhập vô sinh nhân nguyện yêu bạn chướng sạch phiền não à, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 từ à, quy à, y à, phật nơi nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm vô tuệ à, như biển từ quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quán na đại chúng ơi à, hết na thầy à, không ngại